ngày hôm nay là một ngày kỷ niệm một cái sự kiện rất là quan trọng ở trong lịch sử giáo giáo chúng ta đó là Chúa Giêsu Christ ngài sống lại từ dạ. đầu kẻ chết sau ba ngày ngài đã bị chôn thì ngày thứ ba ngài sống lại theo lời kinh thánh và Chúa Giêsu ngài phục sinh à, đó là một cái sự kiện à, vô tiền phá hậu của quý mại chết bởi vì trong lịch sử loài người thì chưa có một người nào đã chết sau ba ngày mà sống lại và vẫn tiếp tục sống cho đến ngày nay như Chúa Giêsu của chúng ta À, và cơ đốc giáo là một đạo duy nhất ở trên thế giới này có một giáo chủ vẫn đang sống Phật giáo thì thì ờ, Đức Phật đã để lại ngọc xá lợi à, tức là xương của Đức Phật rồi Muhammad à, của Hồi giáo thì cũng để lại bộ râu thì Chúa Giêsu của chúng ta thì để lại ngôi mộ đồng và ngài vẫn đang tiếp tục sống ở trong lòng của những người tin ngài cho đến ngày hôm nay amen không biết mà cha cảm ơn chúa chúng ta có một hy vọng sống như là lời hát và vì Giêsu sống tôi bước đi với hy vọng dạ. à, cảm ơn chúa chúng ta có uh, cái sự hy vọng ở trong ơn của chúa về một tương lai tươi sáng khi chúng ta có chúa ở trong đời sống của chúng ta cảm ơn chúa à, sau khi Chúa Giêsu ngài sống lại từ trong cái chết thì cái điều đầu tiên mà Chúa Giêsu làm đó là ngài đã tìm gặp lại tất cả những môn đồ đã từng chối ngài và bỏ ngài khi mà ngài chịu thương khó và chịu uh, uh, bị lọt ở trong tay của những thầy tế lễ cả à, trước khi Chúa Giêsu ngài chịu thương khó đó quý vị thì tất cả các môn đồ của Chúa đều nói rằng là chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ Ngài đâu chúng tôi thậm chí là liều mạng sống chúng tôi vì lời Chúa theo như Matthew đoạn 26 câu 33 cho đến câu 35 à, có chép về việc đó là Chúa Giêsu báo trước rằng là đêm nay các ngươi đều sẽ có phạm vì có tài như con chép rằng ta sẽ đánh kẻ tranh chiên thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc nhưng sau khi ta sống lại rồi ta sẽ đi đến xứ Galilee trước ngươi Phi-rơ cấp tiếng thưa rằng dù mọi người có phạm vì có thầy Song tôi chắc không bao giờ có phạm vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng Quả thật ta nói cùng các ngươi Chính đêm nay trước khi gà gáy Ngươi sẽ chối ta ba lần phi rơ thưa rằng Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa Tôi chẳng chối thầy đâu Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy Thưa quý bà chị em Trước khi Chúa Giêsu ngày chịu nợ và chịu thương khó Ở trong tay của những kẻ phụ này Thì Chúa Giêsu đã biết trước được Là ai sẽ bỏ Ngài và ai sẽ phản Ngài và Chúa Giêsu ngày nói trước với các môn đồ như vậy như vậy để hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ bỏ tàn hết nhưng mà các môn đồ nói rằng là không chúng tôi không bao giờ bỏ thầy hết thậm chí là Peter là người sứ đồ trưởng cũng nói rằng là ai bỏ thầy cho tôi sẵn sàng tôi lưu mạng sống tôi để tôi Chúa nhưng mà đến phút rồi cái, cái, cái cuối cùng thì sao quý bạn kia có ai ở bên cạnh Chúa để cùng đóng linh với Chúa Giêsu không cùng nguyện linh với Chúa Giêsu không ừ không tất cả mọi người đều bỏ chạy hết đúng không ạ người thì bỏ chạy ở chuồng bỏ chạy luôn còn Peter là chối Chúa ba lần ở khuyên mài kìa nhưng mà điều tuyệt vời nhất đó là sau khi Chúa Giêsu ngài chịu chết rồi ngài sống lại thì Chúa Giêsu vẫn không bỏ những người môn đồ đã từng bỏ ngài và buổi chiều nay chúng ta sẽ học về à, một số đề đó là vượt qua sự phản bội à, vượt qua sự phản bội à, có lẽ là con người chúng ta sống sống ở trên đất này chúng ta đều ít nhất một lần trải qua những lúc mà chúng ta bị chính người thân của chúng ta hoặc là những người thân yêu nhất gần gũi nhất phản bội hoặc là ghét bỏ chính mình sau khi họ chịu ơn mình hoặc là họ được uh, mình yêu thương hết mực hết lòng thì họ vẫn có những cái cảm xúc hoặc là có những cái thái độ hoặc là những hành động nghịch lại với chúng ta có ai đã từng bị như vậy không quý mạch ra nếu ai đã từng bị như vậy đó thì tôi xin chúc mừng quý vị bởi vì quý vị đã được Chúa ngài lựa chọn có thể bước vào trong những công việc và những chức vụ quan trọng hơn ở trong một năm sau này. Cảm ơn Chúa, tôi đang cay đắng. Dạ, xin chào mừng quý vị đến với chức vụ của Chúa Trời. À. Bởi vì ngay cả chính Chúa Trời và Chúa Giêsu cũng đã từng bị phản bội đáng ở chúng ta sẽ thấy rằng là sự phản bội nó xuất phát từ lúc ban đầu ngay từ trong thiên đàng thiên đàng đó quý vị ngay từ trong thiên đàng nó đã có sự phản bội rồi và Chúa Giêsu ngài khi thành chức vụ ngài cũng bị chính những môn đồ ngài phản bội rồi chúng ta sẽ thấy được rằng là chính chúng ta là những người theo Chúa chúng ta sẽ có một lúc nào đó bị chính những người thân yêu chúng ta hoặc là môn đồ của chúng ta những người mà chúng ta chăm sóc họ sẽ phản bội chúng ta nhưng chúng ta đừng bao giờ cay đắng chúng ta đừng bao giờ để cho tấm lòng của chúng ta bị thay đổi theo cái sự phản hồi đó nhưng mà hãy giữ tấm lòng của mình và tiếp tục bước đi theo Chúa à, đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu ngài chính là tấm gương điển hình cho sự tha thứ đối với những ai đã từng phản bội và chối bỏ ngài dù rằng dân trước đây họ đã từng ăn bánh do Chúa hóa ra nhiều năm ngàn người ăn bánh của Chúa họ đã có lúc họ tôn cao Chúa và họ muốn Chúa Giêsu làm vua của họ nhưng mà Chúa Giêsu đã uh, từ chối nhưng mà sau đó một thời gian ngắn sau khi mà họ đã đã đã chán Chúa rồi quý vị chính những người đó lại nói là hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá chính những người đã từng ăn bánh của Chúa bây giờ họ phản Chúa và họ nói là phải đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá nhưng mà tạ ơn Chúa Chúa dẫu rằng ngài bị phản bội như vậy nhưng mà ngài vẫn không bỏ rằng dân đó chúa vẫn yêu thương dân của ngài và đôi khi mục sư bị tấn công và bị tổn thương do người chăn bị đánh à, người chăn bị đánh thì bày trí bị tản lại quý mà chị em ơi có những khi chúa cho phép trong chương trình của ngài người lãnh đạo trong hội thánh cũng bị đánh giống như chúa giêsu đã từng bị đánh à, có những khi à, cái hoàn cảnh nó sẽ ra như vậy để cho chương trình của Chúa được hoàn tất à, có những khi Chúa ngài muốn nâng cấp một mục sư một tôi tới Chúa nào đó lên mức độ cao hơn giống như Chúa Giêsu trước khi mà ngài vào trong sự, trong hiển thì ngài phải chịu thương khó và chịu bị môn đồ của ngài phản bội ngài thì người mục sư phải trải qua một cái sự thách giống y như vậy đó là bị phản bội thì trong những lúc như vậy quý vị thì lời của Chúa rất là người chăn bị lạnh và bầy chiên bị tản lạc à, chúng ta sẽ thấy được phản bội và người uh, chủ động phản bội họ như thế nào và người bị phản bội họ cần phải chuẩn bị tấm lòng của mình như thế nào khi mà Chúa Giêsu ngài chuẩn bị cho sự thương khó thì Chúa Giêsu ngài đã biết trước ai là người phản bội ngài ở trong gian đoạn 6 câu số 4 chép rằng là xong trong một người có kẻ không tin vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin ai là kẻ sẽ phản ngài trong những mối quan hệ thân thiết và cao cấp thường sẽ có sự phản nghịch nhau trong thời kỳ cuối cùng này Matthew đoạn 24 câu 10 chắc rằng là khi ấy cũng có nhiều kẻ kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ phản nghịch nhau và ghen ghét nhau Matthew đoạn 10 câu 21 chép rằng là anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Quý vị thấy không? Chúa Giêsu ngày nói trước rằng là trong thời kỳ cuối cùng này, tức là trong thời kỳ sau rốt sẽ có nhiều người bị cám dỗ để mà phản nghịch nhau bồi nghịch với nhau phản bội nhau và Chúa nói rằng là sẽ có cái sự phản bội theo chiều dọc tức là cha mẹ nghịch lại con cái và con cái nghịch lại với cha mẹ đó là chiều dọc từ trên xuống hoặc là từ, từ dưới lên nhưng mà có cái sự phản nghịch theo chiều ngang tức là anh chị em phản nghịch nhau anh nộp em bị giết rồi chị nộp em cho bị giết như vậy thì mình thấy rằng là cái sự phản nghịch này nó là một cái điều đã được nhìn thấy trước ở trong cái nhìn của Chúa Trời ở trong mắt của Chúa Giêsu đôi khi Chúa ngài cho phép trong cuộc sống của chúng ta trải qua những cái lúc mà mình bị tổn thương bởi chính cái người thân yêu của mình à, chúng ta bị chính người yêu của mình hoặc là người phối ngẫu của mình phản bội chúng ta điều đó quý vị sẽ làm gì điều đó quý vị sẽ cảm thấy thế nào khi mà vợ của mình hoặc là chồng của mình đâu đó một cái cái mình thình lình mình thấy cái người đó không còn có sự chung thủy của mình nữa à, tôi chỉ dùng cái ví dụ này để quý vị thấy rằng là cái tấm lòng của người bị phản bội quý vị nó đau lắm quý ai đã từng bị bồ đá rồi chúng ta sẽ hiểu được cái điều này không ăn không ngủ Lúc đó chúng ta có làm sao nước mà che à, Lời của Chúa nói với chúng ta ở trong thơ đơn đoạn 12 câu 2 trên câu 3 như thế này nhìn xem với Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin tức là đến vì sự cuối mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên phụ ngai Đức Chúa Trời vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự sự đối nghịch của kẻ tội lỗi gì ấy hầu cho khỏi bị mỏi mệt sần lòng à, cảm ơn Chúa lời của Chúa đó là chúng ta những lúc đó, đó hãy nhìn nhìn ai với ngoài cho em à, đừng có nhìn người này kia nha đừng có nhìn cái diễn viên Hàn Quốc nào đó nhưng mà hãy nhìn xem Chúa Giêsu chính là đấng đã có thể tha thứ được cho những người phản bội mình để mình không có bị mở bài sờ vong đôi khi mình trách cứ nhau tại sao bà đó lại làm vậy Ủa, tại sao ông kia làm như vậy tôi đối xử hết mình với họ mà họ làm cho tôi hết hồn quý vị có bao giờ mình đã từng nghe những điều như vậy không quý vị ơi nếu chúng ta không có Chúa quý vị cuộc đời của chúng ta khi gặp những lúc như vậy rất là khổ rất là khổ quý vị nhưng mà tại Chúa Chúa trời chúng ta có một tấm gương Đức Chúa trời chúng ta có một tấm gương đó là Chúa Giêsu Chúa Giêsu ngài đã coi thường ngài, ngài đã khinh điều sử dụng đúng không ạ ngài khinh điều sử dụng tức là khi mà Chúa Giêsu bị chính môn đồ ngài phản bội quý vị bị cái người mà mình thân yêu nhất chối mình ba lần như vậy nhục lắm quý vị ơi nhục vô cùng nhục đúng không ạ nhưng mà Chúa Giêsu ngài khinh thường cái điều đó Chúa Giêsu ngài không đặt trọng cái điều đó đúng không ạ Chúa Giêsu không có quan trọng không hóa vấn đề nhưng mà ngài khinh thường cái điều đó để hướng về mục đích cao cả hơn đó là hoàn tâm sự của đội như vậy thì cuộc đời của chúng ta có mục đích lớn hơn cái việc tình cảm của con người với nhau đúng không các bạn chị em quan hệ tình cảm hay là những cái um, um, uh, uh vợ chồng với nhau quý vị ở trên đất này nó chỉ ngắn ngủ trong vòng trăm năm thôi đúng không quý vị à, chúng ta có sống chung thủy với nhau cho đến cuối đời 100 tuổi chúng ta cũng chết về với Chúa đồ đến thiên đàng thì chúng ta cũng không còn là vợ chồng với nhau nữa đúng không Chúa Giêsu nói rằng khi chúng ta sống lại thì chúng ta giống như thiên sứ thiên sứ trên trời và chúng ta chỉ là bạn bè với nhau thôi anh em với nhau thôi chứ không có chuyện mà sống lại rồi là tôi vẫn là chồng của vợ tôi vợ tôi là vợ của tôi không có chúng tôi là bạn của nhau như vậy thì mối quan hệ ở trên đất này nó chỉ là tạm thời chứ nó không phải là mối quan hệ đời đời dẫu vậy thì nó vẫn là quan trọng với chúng ta nhưng so với chương trình của Chúa và cái sự uh, vĩnh hằng đó thì mối quan hệ trên đất này nó không thể nào so được với thiên đàng của thiện cho nên chúng ta cần phải có cái nhìn của Chúa Giêsu tức là chúng ta phải nhìn vào trong cõi đời đời để hoàn tất được chương trình vĩ muốn của Chúa chương trình vĩ muốn của Chúa đó là chúng ta phải yêu thương nhau tha thứ cho nhau và ngay cả cái người phản bội mình ngay cả cái người ghét mình ngay cả cái người chối mình cái người đã từng làm mình tổn thương mình phải vượt qua được cái sự cay đắng đó và tha thứ cho họ thì lúc đó chúng ta mới giống như Chúa Giêsu được chúng ta mới có thể hoàn tất được, được chương trình của Chúa trên đời sống của mình nếu quý vị muốn làm việc lớn quý vị cần phải học cách đắc thắng đường này với bà chị em đừng vì một cái tổn thương mà chúng ta bất phạm và chúng ta rời xa khỏi Chúa ngày nay có ờ, những trường hợp đó là họ buồn ai đó ở trong một tháng rồi sau đó họ say goodbye tức là họ bỏ Chúa luôn họ không đi nhóm nữa thế khi mà một sư hỏi ra có tại sao anh chị không đi nhóm nữa dạ tại vì tôi không thích cái người đó một sư cái người đó đối xử tồi với tôi quá nhưng tôi hỏi quý vị rằng là cái người đó làm lỗi với người kia hay là đức chúa trời làm lỗi với người kia mà người kia bỏ nhóm có người đúng không có người làm lỗi nhưng mà chúa đâu có lỗi gì đâu tại sao mà mình mình mình mình vì có cái lỗi của người ta mà mình bỏ nhóm bỏ chúa à, điều đó nó rất là vô lý với mài xem. cho nên chúng ta hãy học cách để yêu thương và vượt qua, qua những cái điều như vậy để mình không có bị bất ngã và à, không có bị mất đức tin về Chúa à, điều đầu tiên chúng ta sẽ nói về sự phản bội nguồn gốc của sự phản bội đầu tiên đã xảy ra ở thiên đàng từ trước khi tạo dựng nên thế gian ở trong Esai đoạn 14 câu 12 cho đến câu 15 đây là lời Đức Chúa Trời nói với Lucifer là sau mai sáng láng hỡi sao mai con trai của sáng sớm kia sao ngươi từ trên trời xa xuống hỡi kẻ bị đạp các nước kia như bị chặt xuống đất là thế nào ngươi vẫn cùng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao núi trời ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc ta sẽ lên trên cao những đám mây làm ra mình bằng đấng rất cao nhưng ngươi phải xuống nơi phủ xa vào nơi cực thẳm đấy là lời Đức Chúa Trời nói với Lucifer chính là thiên sứ uh, thiên sứ trưởng và bởi vì tớ có lên mình kiêu ngạo nó nói là ta sẽ lên trên cao như đám mây làm, làm ra mình bằng đức của trời là đấng chi cao đấy là cái sự kiêu ngạo và khi mà Lucifer nó kiêu ngạo nó nổi loạn nó tìm cách để chiếm vị của trời thì đức của trời này đã đủ nó ra khỏi thiên đàng và trước khi mà Lucifer ra khỏi thiên đàng thì nó cũng đã lôi theo một phần ba cái thiên sứ đi theo nó chúng ta xem ở trong khải quyền đoạn số 12 câu 3 đến câu 4 lời của Chúa chép rằng là trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có bảy đầu mười sừng và trên đầu có bảy mão triệu thiên đuôi kéo của hồng ba các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất con rồng ấy trực trước người đàn bà mình đẻ hầu cho khi đẻ ra thì lúc con người đi đây là lời ờ, đây là lời tiên tri có những hình ảnh của uh, tiên tri như là con rồng lớn sắc đỏ bảy đầu mười sừng ở đây hình bóng cho Lucifer là Satan và người đàn bà tượng trưng cho hội thánh và uh, và, và và đứa con mà cái người bà đẻ ra đó là bà uh, có thể là Chúa Giêsu vậy thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó đã tranh chiến với với với với Đức Chúa Trời và các thiên sứ ở trên thiên đàng và khi mà nó tranh chiến như vậy thì nó bị đánh bại và khi mà nó bị đánh bại nó bị uh, bị đuổi ra khỏi thiên đàng như vậy thì nó đã lôi kéo nguồn ma các ngôi sao tức là nguồn ma các thiên sứ ra khỏi thiên đàng à, cho nên chúng ta thấy rằng là ở trên ờ, thế giới ngày nay đó ma quỷ nó làm chúa rồi này ma quỷ nó lực lượng rất là nhiều đúng không với mà cha nhưng mà lực lượng của ma quỷ với lực lượng của trời thì bên nào đông hơn bên nào khi mà các thiên sứ một phần ba các thiên sứ bị uh, lôi kéo theo Lucifer để mà ra khỏi thiên đàng và nghịch lại với Chúa Trời thì còn lại bao nhiêu bao nhiêu à, bao nhiêu thiên sứ ở lại với Đức Chúa Trời à? hai phần ba đúng không ạ à? nhưng vậy thì hai phần ba các thiên sứ với lần phần ba uh, thiên sứ sa ngã là ma quỷ thì tôi thấy rằng là bên phía đức chúa trời đồng thời đồng thời bên phía sa tàn cảm ơn chúa vậy thì chúng ta có một uh, một cái hy vọng rất lớn đó là chúng ta đứng cùng phía với Chúa Trời và một lượng đông hơn các thiên sứ của ma quỷ. Và khi nói về sự phản đột bộ đối với quý vị thì chúng ta sẽ có một tấm gương xấu nhất ở trong thánh 10 sự phản bội. đó chính là Judas Iscariot à, chúng ta biết rằng là Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đã được Chúa Giêsu ngài lựa chọn rất là kỹ bởi vì trước khi Chúa Giêsu ngài chọn 12 sứ đồ này thì cái thánh nói với chúng ta rằng là Chúa ngài đã cầu nguyện thâu đêm cầu nguyện thâu đêm rồi sau đó buổi sáng sau ngài đã chọn 12 sứ đồ đó và ngài đã đặt tên cho họ ngài đã uh, thiết lập chức vụ và chúng ta đã có một người thầy rất là tuyệt vời một người thầy hoàn hảo nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta đã không cắt thắng được cái bài thử nghiệm của Đức Trời và ông đã trôi xuống ông đã bán xuống Juda đã bị thúc đẩy bởi một động cơ của mẹ đúng đắn và ông đã có một cái ờ, mưu phản Chúa ở trong ờ, Dân đoạn số 13 câu số 2 Dân đoạn 13 câu số 2 chép rằng là đương vừa lên tối Ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot Con trai Simon à, Judas đã không còn tin tưởng và phó mình cho Chúa Giêsu nữa à, Lý do tại sao mà Judas lại uh, bị ma quỷ nó đặt mưu phản Chúa vào trong lòng không? À, chúng ta xem cái câu chuyện ở đây Ở trong gian đoạn số 12 câu 2 trên câu 8 Gian đoạn số 12 câu 2 trên câu 8 người ta đã tiệc ngày tại đó và ma thê hầu hạ lazarus là một trong uh, lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với ngài bây giờ Mary lấy một cân dầu cam cùng cùng hương hợp rất quý giá sức chân đến Chúa Giêsu và lấy ốc mình mà lau cả nhà thơm nước mùi dầu đó nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau khoảng ngày nói rằng sao không bán dầu không đó lấy 300 trăm đê làm bố thí cho kẻ nghèo Người nói vậy chẳng phải lo cho cái nghèo đâu Xong vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc Trộm lấy của người ta để ở trong Đức Chúa Giêsu đáp rằng Hãy để mặt người Người đã để dành dầu thơm này Xích uh, ờ, cho ngày chôn xác ta Vì các ngươi thường có cái nghèo ở với mình Còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn Thưa quý bà chị em à, Cái câu chuyện này xảy ra trước khi mà Chúa Giêsu này chịu khó và này bị đóng đinh ở trên giá thì Chúa Giêsu đang ở trong nhà của Ma-thi Matthew Mary và khi đó thì Mary là lấy một cái ờ, chai dầu cam tùng hương rất là quý giá sức chân của Chúa Giêsu và đọc bể cái chai dầu ra cả nhà đều thơm nước mùi dầu đó và bà lấy tóc của mình để mà lau chân Chúa nhưng mà Judas thì là nhìn thấy vấn đề là khác Chúa Giêsu thì ngài đang tận hưởng tận hưởng cái không khí của một sự à, thờ phượng và tôn kính từ Maria nhưng mà Juda thì lại nói rằng là làm như vậy là phí phải lấy cái số tiền đó, đó cái việc mà, mà mình bán cái cái chai dầu đó lấy số tiền đó để mà làm từ thiện giúp đỡ cho người nghèo quý vị thấy rằng là Juda là một người phải nói rằng là có cái đầu óc rất là là là, là khủng khiếp đúng không quý vị nếu mà một công ty mà có một cái người uh, Ờ, đưa ra kế hoạch và ờ, cái phương án để mà phát triển công ty thì có lẽ Yuda là người cố vấn tuyệt vời nhất rất là hợp lý đúng không ạ đưa ra một cái kế hoạch rất là hợp lý đó là sao phải tiết kiệm để mà mình đầu tư cho người khác nếu mà so sánh ờ, Yuda với là những người mà có cái đầu óc cố vấn kinh doanh cái đời này với quý vị thì Yuda là số 1 ông rất là có lý đúng không ạ lấy cái số tiền đó tại vì cái chai dầu này đó là nó có giá trị bằng một năm đi làm của một người công nhân số tiền rất lớn nhưng mà sẽ có thể lên tới vài chục triệu hoặc là cả trăm triệu dù ra thì có lý nhưng mà ông đã thất bại trong trận chiến của đại thật ông có thể thắng ở trong cái trận chiến của tâm lý nhưng mà ông đã thất bại trong trận chiến của đại thật tinh thần ông không nhận ra được Chúa Giêsu ngài chính là con của trời và ngài cũng chính là ngôi thứ hai trong ba ngôi của trời bây giờ nếu mà có đặt bể 10 cái chai dầu đi nữa thì cũng không có đủ để mà tôn cao Chúa Giêsu một cách xứng đáng với mặt trời nhưng bởi vì có tấm lòng của Mary hết lòng và đã đặt cái điều tốt nhất của bà có để mà dâng cho Chúa như vậy thì Đức Chúa Trời ngài hài lòng Chúa Giêsu ngài cũng đã nhận điều đó như là một cái sự tôn quý cho ngài trước khi mà ngài hy sinh nhưng mà Judas thì không thấy Judas chỉ nghĩ đến cái việc khác mà có phải thực sự là chúng ta nghĩ tốt cho người nghèo không à, chúng ta thấy ở đây chúng ta nói rằng là người nói vậy chẳng phải lo cho cái nghèo đâu xong vì người vốn vào tay trộm cắp à, và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong à, dùng theo ngôn ngữ hiện đại tức là ông này là người tham nhũng đúng vậy tức là thật ghét rồi. và Chúa Giêsu đã biết được những hành động đen tối của người làm và sau đó thì Chúa Giêsu ngài nói rằng sao hãy để mặc cái người đó tức là hãy để cho Mary cứ làm việc đó đi bởi vì người đã để dành dầu hương này cho ngày trôn xác thánh việc người thường có kẻ nghèo ở với mình còn ta các người không có ta đúng không quý vị thấy rồi Chúa Giêsu này khẳng định rõ ràng là cái việc của Juda nói như vậy là không đúng hãy để cho Mary cứ làm cái việc của Mary còn cái chuyện của người nghèo sau này đó thì các ngươi vẫn còn cái thời gian sau này để mà muốn giúp đỡ làm từ thiện muốn bố thí ra đó là cái chuyện sau này lúc nào mình cũng có cơ hội thời gian để mình làm đó hết nhưng bây giờ ta còn với người chỉ còn ít thời gian thôi bây giờ cái việc này nè cái việc sức chân của chúng ta nè là cái việc quan trọng hơn và đây như là một cái tác vào trong mặt của Judah bởi vì cớ ông đã đưa ra cái lời cố vấn quá sai lầm và có thể cái việc này đã khiến cho Juda cảm thấy không vui bởi vì ông đã bị vỡ các một cách tỏ tường vào ông thầy và ông đã phản ứng à, ông ông đã, đã đã có những cái cái, cái sự tranh chiến nội tâm trong lòng ông và ma quỷ biết điều đó và nó đã để mưu phản vào trong lòng của Juda ông bị thúc đẩy của một động cơ có vẻ dường như là đúng đắn tức là bây giờ ông không còn nhìn thấy tương lai phát triển với Chúa Giêsu nữa họ không còn nhìn thấy tương lai của mình với Chúa Giêsu nữa tại vì sao Chúa, Giêsu này nói rằng là ta sắp sửa chết ta sắp sửa đai rồi đúng không tại vì Chúa Giêsu đã nhiều lần bày tỏ rằng là ngài sẽ phải lên thập giá là bị đóng đinh là bị nộp vào trong tay của những kẻ ghét ngài bây giờ thì Chúa Giêsu ngài lại nói cái câu đó làm cho mình bị khổ mặt trước mặt mọi người mà trong khi đó Chúa Giêsu sắp sửa chết thôi bây giờ mình cứ bán Chúa để mà lấy 30 đồng bạc À, và dường như ông có một cái lý do đúng để mà ông làm điều đó có vẻ như là đúng đắn đó nhưng mà đây là một cái sự sai lầm Juda không còn tin tưởng và khó mình cho Chúa Giêsu hoàn toàn nữa quý bạn chị em và ông không còn nhìn thấy tương lai phát triển với Chúa Giêsu cũng giống như là Lucifer trước đây nó không còn nhìn thấy tương lai phát triển cùng với Chúa Trời cho nên là nó tìm cách để mà nó lật đổ Chúa Trời và phản bội lại với, với Ngài nó tìm cách để lọc ra một cái vương quốc riêng của nó đối với những người phản bội chúng ta quý vị thì có thể có thể chúng ta sẽ nhận biết rằng là họ nghĩ rằng mình đang kiềm chế họ và họ có một cái cái cái cái, cái chương trình khác để họ có thể phát triển đôi khi họ thánh có những cái việc nó xảy ra và chúng ta thấy được nó diễn tiến một cách âm thầm có những người họ vào hội thánh nhưng mà họ tìm cách họ tẻ tắt rồi sau đó họ có một cái chương trình riêng của họ chương trình họ thánh là thế này nhưng mà chương trình riêng của họ thế này và họ tìm cách để mà phát triển một cách cá nhân bởi vì họ nghĩ rằng là lãnh đạo của thánh đang kiềm giữ họ và không cho họ phát triển họ phải tìm cách để làm sao để mình có thể mình ờ, mình mình mình ờ, có một cái nơi riêng của mình và ở đây Juda cũng vậy quý vị Juda đang có một kế hoạch riêng của ông ông có thể ông tìm cách để mà có 30 nén bạc đó sau đó ông làm một hội thánh hoặc là một cái nhóm mua riêng không à, ờ, nhưng mà rốt cuộc thì mọi chuyện nó không xảy ra theo như đúng ý ông, ông muốn gian đoạn 3 câu số 1 câu 2 à, từ câu số 1 cho đến câu số 2 ghi rằng là trước ngày lễ vừa qua Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải vì thế gian tạm trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi Ngài đã yêu kẻ thuộc mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng đương bữa ăn tối ma quỷ đã để mưu phản ngài vào lòng Judas Iscariot con trai Simon quý vị thấy không ạ sau khi mà cái bữa tối mà ông đã bị Chúa Giêsu ngài gọi cách về việc đó là ông can Mary xích dầu cho Chúa Giêsu thì bây giờ đang đi đang bữa tối với Chúa Giêsu thì ma quỷ nó để mua phản nhà vào lòng của Juda và đây là một tiến trình không phải tự nhiên mà Juda bán Chúa đâu nhưng mà có một khoảng thời gian nó xảy ra những cái sự uh, gọi là tranh chiến nội tâm ở trong đời sống của Juda và ông không còn thấy cái tương lai phát triển với Chúa Giêsu mà bây giờ thấy tương lai phát triển với kẻ thù Chúa Giêsu à, ông tìm cách để mà ông móc nối và xây dựng tương lai với các kẻ thù của Chúa là thầy tế lễ anh em nè ở trong mát đoạn số 14 câu số 10 cho đến câu 11 à, chép rằng là bây giờ Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc rồi Judas tìm dịp tiền để nộp nhà quý vị thấy không ạ bây giờ là không còn muốn đi với Chúa nữa mà giờ muốn đi đi đêm đi đêm với các thầy tế lễ là những người ghét Chúa Giêsu rồi ở trong văn đoạn số 13 câu số 21 cho đến 27 và có một môn đồ dựa vào lực Đức Chúa Giêsu tức là người mà ngài yêu Simon Peter ra dấu cho người đó rằng hãy nói chúng ta biết thầy phán về ai và người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng lạy Chúa ấy là ai Đức Chúa Giêsu đáp rằng ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng thầy đoạn ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Judas Iscariot con trai Simon liền khi Judas đã lấy cái bánh thì quỷ Satan vào lòng người và lúc ban đầu đó khi mà tranh chiến nội tâm thì có cái mưu phản ma quỷ nó gieo vào trong cái cuộc làm thôi nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rằng là bởi vì Juda không ăn năn và Chúa Giêsu ngày nó mắc mé rằng là sẽ có một người phản ta mà một người nếu có tấm lòng mềm mại và nhu mì đó thì đó sẽ hòa ra khóc đúng không ạ Ô Chúa ơi con xin lỗi Chúa con con con con đã lỡ con có cái mưu phản này xin Chúa tha thứ cho con lúc đó còn việc cho Juda đúng không ạ nhưng mà lần này thì Chúa ngài nói rằng là sẽ có một người phản ta tất cả mọi người đều, đều, đều im lặng hết Juda cũng im lặng luôn tôi nghĩ nếu mà tôi mà là Juda lúc đó quý vị và Chúa xuống nói thẳng là sẽ có một người phản ta lúc đó chắc tôi bò ra tôi khóc tôi xin lỗi Chúa bởi vì tôi đã suy nghĩ như vậy tôi nói thở hả tôi không hiểu tại sao mà ở đây Juda lại im lặng Juda nghĩ rằng là Chúa nói kiểu mà nói công long nhưng mà khi mà Chúa nói rằng là cái người đó đó là cái người mà sẽ nhúng cái bánh ờ, cái nhúng cái cái miếng bánh vào trong cái ly này của người ta Juda vẫn nhúng cái miếng bánh nó vào và nhận miếng bánh nó từ Chúa Giêsu quý vị thấy Juda cố chấp không cứng lòng đúng không ạ, cố chấp không chịu ăn năn và khi mà chúng ta vừa mới nhúng miếng bánh đó rồi và ngày trao cái miếng bánh đó xin lỗi chui xuống ngài nhúng cái miếng bánh đó rồi lấy đưa cho Juda Juda nhận liền Juda không nói lời xin lỗi không nói lời ăn gì hết thì lúc đó quỷ nó đi vào trong lòng Juda wow thật là ghê gớm tại sao quỷ nó có mặt ở đó nó đi vào trong Juda mà Chúa Giêsu không đủ vị ra khỏi Juda chấp nhận à tại vì lúc đó là Juda đã cố tình đúng không đã chấp nhận cho phép ma quỷ đi vào trong mình chúng thấy là trong cuộc đời của Chúa Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu đi đâu ngày giảng và ngày dạy thì luôn luôn có những cái quyền lực của ma quỷ nó la lên đúng không ạ nó ré lên và nó bị đuổi ra khỏi những những cái con người mà nó ám nhưng mà tại sao trong trường hợp này quỷ nó ngang nhiên đi vào trong Judah nhưng mà Judah bị bên bờ Chúa Giêsu không đủ ý luôn là bởi vì cơ Judah đã cho phép Judah đã thỏa hiệp với là ma quỷ tôi quý bạn chị em không phải trường hợp nào bị quỷ ám Chúa cũng đều giải cứu đâu quý vị đặc biệt là trong cái trường hợp giống như Judah đây nếu một người đã cố tình bỏ Chúa một người cố tình ờ, phản Chúa chối mà không chỉ anh em quý mà chị em ơi quỷ nó đi vào rồi đó mình biết là có quỷ đó nhưng mình không đuổi được là bởi vì tớ người đó là vô chân Chúa Giêsu ngài rất là tiếc ngài rất là tiếc ngài đã cầu nguyện cho người Gethsemane rằng là Chúa ơi xin hãy giữ lấy những con người này nhưng trừ đứa con của sự mất ra tức là Juda quý vị thì tất cả những người kia đều bình an hết chỉ trừ Juda ra cho nên quý màng chị mời chúng ta khi học đến tấm gương của Buddha thì chúng ta cần phải nhắc nhở chính bản thân mình rằng là đừng bao giờ đừng bao giờ cố chúa và cứng lòng hoàn thành giống Buddha ừ. nhưng hãy giống như Peter quý màng chị chỉ cần một cái nhìn của chúa thôi mình có thể tan vỡ và mình trở lại để mà ăn năn với chúa rồi có những dấu hiệu của sự phản bội ở đây chúng ta nhìn thấy trong câu chuyện của Judah thứ nhất đó là thấy những dấu hiệu của sự ăn cắp Juda đã ăn cắp tiền bạc ở trong cái túi tiền của chúa Giêsu trao cho Juda giữ luôn mà ông thuộc ép ông đã lấy cái tiền đó để mà ông sử dụng cái riêng của ông nhưng mà trong thực tế quý vị có những người họ phản bội lãnh đạo của mình qua những cái sự ăn cắp con người ăn cắp danh tiếng ăn cắp tiền bạc ăn cắp uy quyền mua chuộc và lấy lòng người khác thậm chí là đối chất với người lãnh đạo khi mà chúng ta nói về sự ăn cắp con người đây chúng ta thấy được có những khi lôi kéo chi của hội thánh khác qua thánh mình đúng không ừ. cái người mà họ có ý định rằng là họ sẽ mở thánh riêng á họ sẽ tìm cách lôi kéo à, chi qua đây qua đây qua đây thậm chí là họ chi ở gần đâu thánh của mình đây nè mà cũng không cho qua thánh mình luôn nhưng mà kéo từ ở trên chỗ này đi mấy chục cây số xuống chỗ kia để mà nhóm không phải vô cớ quý vị họ tìm cách để mà rồi kéo và ăn cắp con người của lẫn nhau ăn cắp chiên của lẫn nhau bởi vì họ phản mà cho nên là họ không có ngại cái vấn đề đó họ ăn cắp danh lý của nhau quý vị thậm chí là mang tên là hội thánh uh, ví dụ hội thánh ờ, gì đó vũ tuần gì đó nhưng mà bên trong thì hoạt động theo cái ý riêng của mình chứ không phải là hội thánh hội thánh uh, uh, tên là như vậy nhưng mà ở trong hoạt động như vậy rồi ăn cắp cả quy quyền lẫn nhau nữa và lấy lòng của người khác chúng ta thấy được cái trường hợp của Absalom khi mà Absalom đã tìm cách để phản bội lại David là cha của mình thì Absalom đã tìm cách để mà mua chuộc và lấy lòng của những người xung quanh mình thậm chí là uh, lôi kéo cả một đám đông để mà lật đổ ngai vua của David David sợ luôn David phải tìm cách để bỏ chạy để có thành David của mình và David phải phải phải phải là cứu mạng của mình bởi vì đó đám đông nó quá lớn quý mà chị em có những khi sự phản bội nó xảy ra nó khủng khiếp như vậy đó người ta tìm cách để giết chúng ta cho nên để chúng ta biết được dấu hiệu của sự phản bội chúng ta cần phải nhìn những cái điều này thứ hai dấu hiệu thứ hai của sự phản bội đó là chống đối lại những phước hạnh của bạn à, Judah thì không muốn cho mọi người xung quanh nhìn thấy sự giàu của Mary có ý nghĩa và giá trị lớn như thế nào đối với Chúa Giêsu thì cũng vậy ở trong thực tế có khi mà một sư lãnh đạo được phước á, thì có những người ghen tị với người lãnh đạo đó và chống lại họ và tìm cách để phản bội người lãnh đạo khi mà người lãnh đạo chưa có xe hơi hoặc là chưa có nhà cửa gì hết ờ, thì rất là à, à, rất là hiền lành à, rất là có vẻ đầu một lắm nhưng mà khi mà lãnh đạo mà có xe hơi rồi bắt đầu nói rõ cái ông đó đó có gì đâu ai dân hiến cho ông thắng rồi xong ông lấy ông lấy cái tiền dân hiến ông mua xe hơi riêng cho ông bắt đầu nó nghịch lại phước hạnh của người lãnh đạo và khi mà tôi tới cô chúa người lãnh đạo đi mỹ hoặc đi đâu đó ông nói tiền nó không đi vậy ông lấy tiền quỹ của thánh ra ông đi mỹ đi ngay đó <laughs> mà là khi mà người lãnh đạo được phước ở trong tài chánh họ có vui họ nghịch lại ngay quý mày kia và đó là dấu hiệu của sự phản bội họ có thể sẽ nói ra những lời nghe có vẻ rất là thiêng liêng và tốt bụng nhưng mà lại không có đi ở trong Matthew đoạn 26 câu 7 trên câu 9 thì chép rằng là có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm đến gần mà đổ trên đầu ngài đương quy ngồi ăn môn đồ thế vậy giận mà chắc rằng sao khuyết cũ như vậy dân này có thể bán à, dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo này à, mình thấy rằng là nghe thì có vẻ hay lắm wow bố thí cho người nghèo đi thế tại sao mà lại phí cũ như vậy nghe thì có vẻ thiên liêng đúng không ạ à? nhưng mà thật ra nó không liên hệ đến cho nên những cái điều mà tôi nói khi nãy đó nó đúng hết đúng không mà cái người phản bội họ có nhiều lý do để mà phản bội nghe thì có vẻ tốt nghe thì có vẻ có lý nhưng mà nó không phải là công lý Jeremy đoạn 12 câu 6 chép rằng là chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đương phản ngươi chúng nó cũng kêu tiếng to sau ngươi nữa dầu chúng nó nói những lời lành người chờ nên tin quý vị thấy không ngay cả khi mà nói lời lành nghe, nghe có vẻ lọc tai không nghe có vẻ có lý lắm hợp lý lắm nhưng mà không phải là chân lý đừng có tin ở đây Judas Iscariot đã nói những cái lời đó phí quá sức giàu của chúa phí quá phải bán rồi làm từ thiện nó hay hơn tôi quý bạn chị em có những khi mà cuộc sống nó xảy ra những điều tương tự giống như vậy nhưng mà lời của Chúa nói trước hết để chúng ta khi ngồi bị phản bội quý vị chúng ta sẽ không có hụt hận chúng ta không có bị bất phạm chúng ta không có bị vấp ngã Chúa ơi sao con bị Chúa bị như thế này đau quá Chúa ơi Chúa nói sao lời của ta đã chết hết rồi Chỉ có những ai đặc biệt được lựa chọn cho những chức vụ đặc biệt họ mới phải học những bài học này Chỉ có những ai bị người khác ruồng bỏ hoặc là cướp tự bị phản bội, bị bỏ rơi những người đó là ứng cử viên sáng giá cho những chức vụ lớn lao trong vương quốc của trời xin chào mừng quý vị đến với chức vụ chỉ có những người đã từng bị phản bội mới có thể bước chân vào trong những chức vụ lớn lao sau này thưa quý vị quý vị há lớn hơn Đức Chúa Trời sao quý vị há lớn hơn Đức Chúa Giêsu sao không Đức Chúa Trời đã từng bị Lucifer phản bội đúng không ạ à? Chúa Giêsu đã từng bị Judas Iscariot phản bội cho nên là một sư cũng sẽ có lúc chúng ta ta bị phản bội và sự phản bội là điều chúng ta không bao giờ tránh được nếu tránh được thì Chúa Giêsu có lẽ đã tránh rồi đúng không ạ à? đấy là cái điều không bao giờ ba thầy có thể làm được nhưng mà em quý vị có thể nghe điều này cảm thấy hụt hận nhưng quý vị có thể nhìn vào trong thế gian không có chúa là cái điều này nó xảy ra rất là nhiều đúng không ạ nếu không có sự phản bội thì không có trường hợp ly dị hoặc là người ta bị phá nát hôn nhân nhiều lắm nhưng mà trong chúa thì cái tỷ lệ này nó giảm đi nhưng mà có, có nghĩa rằng là không có cũng có đúng không ạ trong hàng ngũ 12 môn đồ chúa giêsu vẫn có một người phản bội chúa mà ngay trong thiên đàng hoàn hảo trọn vẹn như vậy mà Lucifer còn phản bội Chúa thì muốn chi trên đất này trong cái thế giới san nhã này vẫn có người tìm cách phản bội và chúng ta được lời của Chúa trang bị trước trong buổi chiều này không phải vô cớ quý vị nghe những lời này đâu nhưng mà Chúa có chương trình để để cho quý vị được tin ngừa trước virus của sự phản bội Amen. Amen. À, đến khi mà sự phản bội đến quý vị sẽ có mất không quý vị đừng có bao giờ đừng giống giống như trứng thành đừng giống trứng thành lụm đi đừng nếm được bốn chữ hào quang rực rỡ đừng có bao giờ giống như trứng thành quý vị nhưng chúa ngài muốn chúng ta phải cứng mạnh à, người lãnh đạo trong hội thánh phải giống như là những cái dây cân những cơ bắp chắc chắn để có thể giữ cả hội thánh của chúa giữ cả thân thể của chúa Jesus một cách vững chắc chúa không muốn những người lãnh đạo lúc nào cũng cũng cũng là cảm xúc giống như là những nghệ sĩ đó nhưng chúng ta cần phải là một người đứng mạnh và trong ơn của Chúa đứng trước cái sự phản bội chúng ta vẫn có thể trụ vững và chúng ta vẫn có thể tiếp tục bước đi theo Chúa chúng ta thấy không ạ Chúa Giêsu ngài dù rằng là bị 12 sứ đồ bỏ rơi ngài người thì bỏ rơi ngài người thì chối ngài người thì bán ngài như vậy nhưng mà ngài vẫn không có bỏ rơi họ Chúa, Chúa Giêsu sống lại rồi ngài gặp từng người luôn ông chỉ có hai ông đi về thành uh, em út uh, về quê cấm câu quý vị nhưng mà chúa giêsu vẫn đi tìm họ đúng không chúa giêsu cùng đi với họ và nhắc cho họ nhớ là tinh thánh chúa giêsu hiện ra và chúa giêsu bày bán trước mặt họ đó và khi mà họ sáng mắt ra thì họ không nhìn thấy chúa giêsu và ngay tức họ trở về với jerusalem và gặp người mười sứ đầu kia cảm ơn chúa chúng ta thấy rằng là chúa giêsu này không bao giờ không bao giờ cải bỏ cuộc có thể bài học này hơi khó nhưng mà tôi muốn căn về quý vị để quý vị sau này nếu quý vị thấy có trường hợp nó xảy ra như vậy quý vị sẽ không có ngạc nhiên điều này rất là thường xuyên mà nó bắt đầu từ trong kinh thánh từ thời của Lucifer rồi cho đến Judas Iscariot và ngày hôm nay cũng có nhiều có nhiều trường hợp là họ phản bội hội thánh và họ rời khỏi hội thánh và thậm chí là họ đóng đinh luôn cả cái người mục sư tổng giám nhiệm của họ nữa nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta không chịu kinh dễ đâu quý vị à, trong những trường hợp đó Chúa ngày thường ra tay để mà thương xót và bảo tồn người của ngài dù rằng là người ta phản bội tìm cách giết thậm chí là có thể chết ở đó nhưng mà Chúa có cách để làm cho sống lại cho nên chúng ta hãy yên tâm mà tiếp tục đi theo Chúa quý vị ơi Đức Chúa Trời của chúng ta không chỉ kinh dễ đâu Chúa Ngài vẫn có cách để bảo vệ và gìn giữ người của Ngài à, cho nên khi chúng ta đối diện với sự phản bội thì chúng ta cần phải à, chuẩn bị tấm lòng của chúng ta đừng để cho tấm lòng của chúng ta có rễ đắng à, đừng để cho rễ đắng nó âm ra trong lòng của chúng ta và chúng ta cần biết rằng là chúng ta sau này sẽ làm việc lớn hơn việc lớn hơn quý vị biết rằng là à, quý vị biết rằng là sau khi Chúa xuống ngày sống lại và ngày gặp 12 sứ đồ đó thì ngài không có vợ trách họ hay là ngài thù hàng họ ngài cũng có chỉ vào mặt từng ông mà nói rằng là các ngươi có biết rằng là ngày trước các ngươi đã từng phản ta không Chúa Giêsu không làm như vậy nhưng mà Chúa Giêsu ngài tìm cách để thúc đẩy họ đến với phòng cao của lễ ngũ tuần à, quý vị thấy không ạ Chúa Giêsu ngài tuyệt vời lắm Chúa Giêsu ngài có cách của ngài để mà khích lệ con đồ tiếp tục đi theo đi theo Chúa và chờ đợi điều Cha đã hứa Wow, Chúa Giêsu không dừng lại cái chỗ bị phản bội rồi bị tổn thương rồi thù hận những người đã từng phản ngài nhưng mà ngài tìm cách để dẫn các họ để đi lên chốn cao hơn. Ồ cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài chúng ta có tấm lòng tươi sụp để chúng ta không dừng lại trong chỗ cây đắng tổn thương ngồi đó cứ than thở than thân trách phận nhưng mà chúng ta sẽ tiến lên một cao chờ điều tốt lành hơn mà Chúa đã ban chúng ta amen bởi vì quá khứ chúng ta nên để cho nó ở đó đừng bao giờ cứ là quá khứ đừng bao giờ đấu đối chất với cái người cái cái người phản bội mình đừng bao giờ ờ, tìm cách để mà xử lý cái người đó bởi vì nó sẽ tệ hơn chứ không phải là tốt hơn đâu tôi hỏi quý vị là giả sử khuôn mặt của chúng ta bị nổi mụn thì cái điều tốt nhất chúng ta nên làm là gì nên ăn mụn hay là cứ để yên cho nó nó bể ra rồi xong rồi chúng ta sẽ sẽ sẽ tìm cách làm nó có người thì cho là ăn mụn có người thì cho là để yên yeah. Dạ cảm ơn Chúa cái người mà nói rằng là để yên đó người đó là người của mình bởi vì học ờ, cho chúng ta biết rằng là ai mà nặng mụn thường xuyên đó thì cái mặt người đó nát bấy hết nhưng mà ai mà không bao giờ nặng mụn đó thì khuôn mặt người đó rất là đáng là đẹp tại vì sao vậy tại vì mụn khi mà nó sưng lên nó sưng bấy lên nó bể ra thì nó sẽ có một cái cơ chế ở trong cơ thể gọi là cơ chế uh, tự tự lành à, và cái vết thương đó nó sẽ bắt đầu nó đóng mày lại và nó tự bong tróc và sau đó thì da nó sẽ mềm lại và nó không thể là hẻo nhưng mà ai tìm cách để mà nặng nặng cậy cậy đó thì từ cái vết mụn nó nhỏ xíu rồi bắt đầu nó lan thành một cục bự chà bá à, từ mụn ờ, trứng trứng trứng ờ, trứng cá mà trở thành mụn trứng cút luôn các bạn cho nên nếu mà có sự phản hồi xảy ra quý vị ơi cứ để cho tự nhiên nó xảy ra đừng bao giờ tìm cách để phanh phui xử lý nó bởi vì càng đụng đến nó thì nó sẽ càng tay quay nó nhiều hơn đúng không ạ à? chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu không bao giờ nhắc là cái tên Judas đốt nữa sau khi mà Chúa sống lại Chúa Giêsu không có, có nói xem nữa và các môn đồ các sứ đồ cũng không có nói nữa chỉ nói qua một cái rồi xong không có phân tích là cái chuyện tại sao lý do tại sao hôm nay tôi chia sẻ bên này tôi phải phân tích để cho quý vị hiểu được tại sao mà Judas phản Chúa nhưng mà trong thời của sứ đồ thì họ đã hiểu rõ rồi họ không cần phân tích nữa cứ cho nó qua luôn à, cho nên chúng ta thấy rằng là cái việc để chúng ta đối diện với phản bội đó là chúng ta đừng có nhớ đến đừng có nhớ đến cái điều đó nữa hãy cho nó qua đi bởi vì mình đã tha thứ rồi thì mình sẽ không nhắc lại được và điều quan trọng hơn đó là chúng ta biết rằng người phản bội bạn có thể không phải là một người xấu xa hoàn toàn à, đây là một cái điều nó rất là lạ lùng quý vị khi mà Juda đến gặp Chúa và hôn Chúa như vậy đó thì Chúa cái đó là hỡi bạn của ta bạn ơi Chúa Giêsu vẫn gọi Juda là bạn tức là sao Chúa Giêsu này vẫn nhìn thấy Juda là một người có có cái tâm tánh tốt ông chỉ vì một cái sự tranh chiến nội tâm ông có biết rằng là ông nên ở với Chúa hay là đi ra khỏi Chúa ông nên ờ, tiếp tục làm môn đồ của Chúa hay là ông làm cái người kinh doanh theo ý riêng của ông ông chỉ lăn tăng cái chỗ đó thôi chứ lòng con vẫn còn yêu mến Chúa tại sao tôi lại nói cái này thưa quý mà cho em đó là sau khi mà Juda thấy Chúa Giêsu biểu linh như vậy đó thì Juda đã đi ra ngoài ông hối hận ông hối hận và ông đã tìm cách để tự tử cái hành động tự tử của Juda nói về một cái sự hối hận nhìn biết rằng những hành động của mình bán thầy như vậy là sai rồi Juda vẫn là người tốt quý vị động cơ của ông lúc ban đầu đó không phải là ghét chúa đâu nhưng mà ông ông có một sự tranh chiến ông bị xấu hổ và ông để cho kẻ thù của chúa đó xử lý chúa chứ ông không có giết chúa đúng không ạ ông đã kết nối với là những thể lễ kia để mà họ xử chúa chứ ông không trực tiếp ra tay để giết chúa giêsu cho nên người phản bội chúng ta quý vị có thể lúc ban đầu họ không phải là người xấu họ vẫn là những người rất là thương chúng ta yêu chúng ta thậm chí hết lòng sẵn sàng để hy sinh vì vì chúng ta trong Kinh Thánh có nói về trường hợp của Amnon và Tama Amnon và Tama là anh em cùng cha khác mẹ với David David là cha của họ à, và họ là anh em cùng cha khác mẹ lúc ban đầu đó thì Amnon rất là yêu và quý Tama và muốn được ở cùng với Tama nhưng mà sau khi anh, anh ở xong thì cái tấm lòng của An Môn không còn yêu quý Tam Ma như trước đây và An Môn đã phản bội Tam Ma và đuổi Tam Ma đi Tam Ma xấu hổ và không còn dám mặt mũi nào nhìn ai hết quý mà chị em thấy không cái sự phản bội nó không phải là bởi vì người ta là người xấu đâu nhưng mà nó có một cái sự tranh chiến nào đó nó có một cái lý do nào đó ở bên trong và khiến cho người ta phải thay đổi như vậy à, cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng cái người phản bội mình là người xấu không họ mới là người tốt đó nhưng mà họ có quyết định sai lầm hay không tôi tin rằng nếu mà Judas còn sống Judas ờ, Judas Iscariot vẫn còn sống đó thì Chúa Giêsu ngài vẫn sẽ gặp ông và vẫn sẽ cố chấp với Judas đúng không ạ đúng không từ trước chúng ta nói về cái việc đó là Peter uh, ờ, Peter uh, ờ, chối Chúa ba lần với là Judas bán Chúa một lần đó thì ông nào tội nặng hơn ông nào thì Peter ông ông chối Chúa ba lần ông tội nặng hơn chứ đúng không cái ông mà bán chuối một lần thôi thì ờ, cậu nhẹ hơn à bán mà mắc nó ờ, nặng lên chứ Chúa có nói rằng là ai chối ta ta sẽ chối họ trước mặt cha đây trời tôi hỏi quý vị là chối Chúa là không được cứu luôn đó đúng không đó, chối Chúa là Chúa chối mình lại đó chối Chúa là Chúa chối mình lại quý vị còn bán Chúa thì Chúa có nói ờ, ai bán ta ta sẽ bán họ đúng không dạ, nhưng mà Chúa sưng bỏ ra ở trước mặt ca trên trời như vậy thì tội quy rơ nặng lắm à tội nặng như vậy đó mà Chúa Giêsu vẫn còn tìm cách để gặp lại quy rơ thì huống chi Juda Chúa ngài vẫn sẽ có cách để phục hồi ông ấy nếu Juda vẫn còn sống nhưng mà bởi vì với Chúa Giêsu là đấng tiên tri là biết trước tất cả mọi sự đúng không quý vị à, trước khi mà Chúa Giêsu chịu khó thì Chúa đã biết trước ai sẽ phản ngài rồi thì nếu mà chú biết trước được cái kẻ phản ngày thì chú cũng biết trước rằng là chúng ta sẽ làm gì đúng không biết trước là chúng ta sẽ sẽ thắt cổ tự tử và sẽ kết thúc cuộc đời của mình cho nên chúa giêsu biết lắm nếu mà chúng ta còn sống thì có lẽ chúng ta đã khác rồi nhưng mà đây là cái chương trình của Chúa đây là chương trình của Chúa mình không hiểu được bằng cái cái tâm trí xác thịt của mình nhưng mà cái câu chuyện này thì chúng ta thấy được rằng là Chúa ngài vẫn có ân điển lớn lao có thể quý vị học tới đây quý vị sẽ căm ghét Juda tại sao mà cái người người sứ đồ của Chúa mà lại làm cái chuyện ngu xuẩn rồi bán Chúa qua với đồng bạc nếu tôi với tôi không phải tôi bán Chúa quý vị ơi có bao giờ quý vị nhìn thấy chính mình bán Chúa qua lời nói của mình qua hành động của mình không có bao giờ quý vị đã từng làm xấu danh Chúa trước mặt người ta giống như là Juda đã từng bán Chúa qua với đồng bạc không tôi nhớ ngày xưa khi mà tôi còn là một thanh niên à, lúc đó khoảng chừng hai mấy tuổi thì trong một lúc mà tôi uh, bù thuốc với bà bè à, tôi uống uh, một chập à, một tăng tăng một rồi đó xong rồi tôi đi uống tăng hai uống tăng hai xong là tôi say bí tỉ tôi không còn biết đường tôi về nữa hai bạn nó dìu tôi ngồi trên xe ống ba tôi ngồi giữa chở tôi về nhà và khi ba mẹ tôi mở cửa cho tôi vào trong nhà tôi lúc đó vẫn còn tỉnh tôi cũng còn biết rằng là Ờ, mình bữa ô trong nhà nhưng mà người của mình đó, cái ói mửa nó dơ giống như con chó mà vừa mới mửa con người mình và tôi nằm trên sàn nhà tôi nằm trên đó tới sáng luôn và khi mà tới sáng thức dậy quý vị tôi ghê tởm với con người của tôi tôi đi nhà thờ thờ vượng chúa ca ngợi chúa mà bây giờ mình đã ăn nhậu như thế này mà mình lại bê tha như thế này mình tôi thấy cái lời của Chúa nói rằng là cái con chó nó đã liếm lại cái đồ nó nó mửa ra tôi cảm thấy gớm ghiếc nhưng bản thân tôi và tôi đã cổ đổ tôi ăn năn với Chúa tôi con không bao giờ con hứa với Chúa rằng con không bao giờ con uống rượu nữa và cảm ơn Chúa rằng là Chúa ngài đã nhìn thấy tin và tấm lòng của tôi từ đó cho đến nay tôi chưa bao giờ tôi uống rượu nữa uống rượu uống bia thì tôi không bao giờ uống thậm chí nhấp môi tôi không uống nữa đã gần 20 năm rồi và tôi còn nhớ như in cái ngày đó quý mà chị em ơi đôi khi chúng ta có những cái tội mà nó không giống như Juda hoặc là giống như Peter nhưng mà bản thân chúng ta khi đối diện với trước mặt Chúa đối với chúng ta sẽ thấy rằng mình cũng không hơn gì mấy ông đó đâu đúng không ạ khi mình dở cái lưng mình lên đó quý vị mình còn xấu hơn họ rất là nhiều ở trong nhà thờ mình hallelujah ngợi khen Chúa như vậy nó nhảy múa nhưng mà bước chân ra đường mình còn tệ hơn cái người thế gian quý vị có tin không vừa mới thờ vượng chúa xong là alo mày ở nhà hả đi nhậu với tao nha Chàng ơi con cái chúa mà còn cám dỗ con muốn của ma quỷ đi nhậu nữa quý vị quý vị có thấy giật mình không con cái thế gian nó không cám dỗ mình thôi chứ mình còn cám dỗ đi nhậu đi nhảy đầm quá tệ nhưng mà chàng xin Chúa để cho chúng ta nhìn thấy được bản thân của chúng ta đó mỗi người chúng ta có những giây phút mà mình cũng phản bội Chúa phản bội Chúa trong lời nói trong việc làm trong cái đời sống cá nhân của chúng ta xin Chúa thương xót mọi người chúng ta quý mà chị tất cả chúng ta đều cần có sự thương xót của Chúa hết lời của Chúa dành cho tất cả mọi người chứ không phải dành cho riêng ai Amen nếu trong những ngày vừa qua nếu chúng ta có những cái điều gì sai lầm với Chúa tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy trở lại với Chúa hãy trở lại với Chúa quý vị đọc kinh thánh là dành cho mình chứ không đọc kinh thánh dành cho người khác Chúa ơi xin Chúa ngày thương xót và ra xét lòng của con trong những ngày vừa qua con có cái điều gì không đẹp với Chúa có lời nói gì có hành động gì mà con dù như con bán Chúa dù như con chối Chúa xin Chúa tha thứ cho con con nói một đằng nhưng mà con làm nẻo con nó có yêu thương nhưng mà đời sống con không yêu thương con nó có trung tính theo chúa lắm nhưng mà chủ nhật con cũng không có đi nhóm trung tính nữa con nói con sẽ sống thánh kiến cho chúa nhưng mà con còn nhiều ô uế và tào lao lắm chúa xin chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể sống theo đúng như những gì chúng ta đã nói với chúa chúng ta đúng được Chúa Giêsu không vì cớ chúng ta phản bội mà ngài bỏ 11 sứ đồ kia và ngài đã biết cách để vượt qua sự phản bội đó để có thể đem tất cả những môn đồ của ngài đến trải nghiệm trên phòng cao trong ngày lễ vô cực cảm ơn Chúa Chúa Giêsu của chúng ta là một đấng lãnh đạo rất là tuyệt vời ngài đã chiến thắng được cái sự đau lòng của sự phản bội để mà ngài tiếp tục dẫn dắt dân sự của ngài đến xứ cao hơn đến chỗ cao hơn xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người chúng ta ai đã từng vấp ngã trong sự phản bội thì xin Chúa cho chúng ta ăn năn và trở lại với Chúa để chúng ta không còn là một người tham ô ai đã từng trải qua những cái sự cay đắng những sự đau đớn tổn thương những sự phản bội xin Chúa ngày chữa lành cho trong lòng chúng ta giống như Đức Chúa Trời đã chữa lành cho trong lòng của Chúa Giêsu để trong Ngài không có bất cứ một sự tội phạm nào và Ngài vẫn có thể yêu thương vẫn có thể ngọt ngào vẫn có thể tha thứ cho những môn đồ đã từng vấp ngã của Ngài trước đây Amen Cảm ơn Chúa có người hỏi rằng là Chúa Giêsu ngài là đấng giống như Phaolô và các sứ đồ khác họ thiết lập ra những cái chuẩn mực ở trong đời sống họ để cho các môn đồ có thể noi theo và học hỏi tấm gương của họ người lãnh đạo của thánh cần phải là những người đưa ra một lối sống mẫu mực làm gương sáng cho những người uh, mà mình cảm giác và đi sau mình thứ hai người lãnh đạo sẽ trở thành những dây cân và bóc thịt để giữ cả thân thể tức là thánh lại với nhau người lãnh đạo phải đủ cứng chắc và mạnh mẽ để không bị kẻ thù là mang quỷ tiêu diệt và chúng ta biết rằng là người lãnh đạo cần có sự cầu nguyện của cao thánh của Chúa và chúng ta cần phải cầu nguyện cho lãnh đạo của chúng ta hãy cầu nguyện cho một sư tổng có nhiệm hãy cầu nguyện cho các mục sư cùng hầu cùng hầu về Chúa với một sư tổng có nhiệm của chúng ta hãy cầu nguyện cho mục sư quản nhiệm tại quận ánh của chúng ta để kẻ thù nó không có bắn phá và cái chăn ờ, cái người chăn không bị đánh quý vị ơi khi mà người chăn bị đánh thì bài chim tôi muốn đang lại à, người chạy chỗ đánh này người chạy chỗ kia người chạy chỗ nọ một thắng của chúa sẽ không được phước đâu quý vị cho nên hãy cầu nguyện cho nhau cái bài kia và nếu giả sử trong một tháng có những cái chuyện nó xảy ra như là cái chuyện mà tôi vừa mới chia sẻ với quý vị đó là sự phản bội đó thì quý vị hãy cầu nguyện cho cái người mục sư lãnh đạo của chúng ta trở thành những dây gân và bóc thịt mạnh mẽ để có thể vượt qua được những cái đó và hội thánh của Chúa sẽ được kiện toàn được mạnh mẽ sau này càng hơn Amen dạ. Chúa có một chương trình tốt lành hơn dành cho tất cả chúng ta sau khi trải qua thử thách chúng ta sẽ thấy được cuộc đời của chúng ta được thăng cấp và được kết quả nhiều hơn cảm ơn Chúa Paulo đã nói rằng là hỡi anh em về phần tôi tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích nhưng tôi cứ làm điều quên lỗi xưa đằng sau mà vươn vâng theo sự ở đằng trước tôi nhắm mắt mà chạy để dựng giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa là những người thánh của Chúa chúng ta cần phải quên lẫn những sự đã là sao quên đi những người đã từng làm tổn thương mình quên đi những người từng phản bỏ mình quên đi những cái chuyện đau lòng để chúng ta có thể nhắm một nước mà chạy hướng mà gian amen và dạ, đừng nhìn quá khứ chạy xe hơi mà cứ nhìn tiến hậu thì gì sẽ ra quý mà gian? Dạ. tai nạn đúng không ạ mình phải nhìn tiến trước chứ lúc nào chạy xe lúc nào cũng đi để để sao mà kính hậu không là nguy hiểm lắm quý vị chúng ta cần phải nhìn ở phía trước đúng không anh phú dạ đừng nhìn quá khứ dạ hãy nhìn nhìn chúa giêsu và chúa giêsu là chúa của tương lai đã biết được điều gì tốt nhất dành chúng ta và ngài sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ đó cảm ơn chúa xin mời quý vị cùng dẫn lên và chúng ta cùng cầu nguyện qua lời của Chúa của chiều nay chúng ta hãy tha thứ cho những người từng làm tổn thương chúng ta à, nhất là những người họ đã từng phản bội chúng ta họ không giữ lửa với chúng ta